chào các em Thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu bài địa lý với nội dung Người dân ở đồng bằng Nam Bộ Em hãy kể tên một số dân tộc và những lễ hội nổi tiếng ở đồng bằng Nam Bộ Mời các em xem tranh để trả lời câu hỏi trên Phương tiện đi lại phổ biến của người dân ở đồng bằng sông Cửu Long là gì? Vì sao? Mời các em xem tranh và trả lời câu hỏi trên. Câu hỏi 3 Ở Tây Nam Bộ, người dân thường làm nhà ở đâu và có đặc điểm như thế nào? Mời các em xem chăm đối chiếu với phần trả lời của học sinh các dân tộc sống ở đồng bằng Nam Bộ chủ yếu là dân tộc Kinh, Hoa, Trăm, Khmer lễ hội bà chú xứ hội xuân núi bà hội đua thuyền ngọ vân vân phương tiện đi lại phổ biến của người dân ở đồng bằng sông cửu long là xuồng ghe là phương tiện đi lại phổ biến của người dân nơi đây vì Nhà người dân thường làm dọc theo các con sông Ở Tây Nam Bộ Người dân thường làm nhà dọc theo các con sông ngòi, kênh rạch Nhà của người dân ở đồng bằng Nam Bộ đơn sơ Với cuộc sống hiện tại Có nhiều khá giả hơn Một số gia đình xây nhà phía trước bằng gạch và lợp mái tôn xung quanh thì vẫn còn sử dụng lá nhưng với những nhà khá giả hơn có điều kiện hơn thì họ có thể xây dựng nhà kiên cố hơn bằng gạch tường vững chắc nội dung của bài học hôm nay các dân tộc sống ở đồng bằng nam bộ chủ yếu là kinh khmer chăm hoa người dân thường lập ấp làm nhà ở ven sông ngồi trên gạch lễ hội bà chú xứ hội xuống núi bà lễ cúng trăng vân vân là những lễ hội nổi tiếng của người dân ở đồng bằng nam bộ với phần nội dung bài học hôm nay thầy đề nghị các con hãy ghi đờ vào trước ý đúng nội dung thứ nhất các dân tộc sống ở đồng bằng Nam Bộ chủ yếu là người Kinh, Thái, Mường, Ý Hai, người Kinh, Khmer, Chăm, Hoa, Ý Bà, người Kinh, Bana, ED. Nội dung thứ hai, ở Tây Nam Bộ người dân thường làm nhà. Ý một trên khắc, khu đất cao. Ý hai rải rác ở khắp nơi. Ý ba, dọc theo các con sông ngòi, kênh, rạch. Ý bốn Gần các cánh đồng. Nội dung ba Phương tiện đi lại phổ biến của người dân ở nơi đây là Ý một Xe ngựa Ý hai Xuồng, ghe Ý ba Ô tô chúc các con làm bài tốt chào các con